Hello xin chào các bạn chào bạn quay trở lại với kênh Thác Hom TV2 của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog nhé đây cái kênh của mình là kênh chuyên về phong thủy tử vi trọng đời nhé ở đây à, mình chia sẻ các bạn trong các clip đó. thì à, những vật phẩm này là mình chia sẻ cho các bạn trong các clip thì các bạn thấy à, clip hay ý nghĩa chia thì các bạn nhớ chia sẻ cho mình nhé và đăng ký kênh ủng hộ để kênh được phát triển mình sẽ chia sẻ nhiều cái clip khác về phong thủy tử vi tử vi ni số chọn đợi cho các bạn xem thì à, hôm nay chia sẻ cho các bạn à, về cái tử vi tử vi lý số chọn đời cho tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng 1962 nữ mạng mà mình cũng à, chia sẻ cho các bạn về cách chúng ta tự bấm tự bấm để tìm ra cái một cái năm sinh nào đó bấm tìm ra được cái tuổi nó là tuổi gì đấy nhá rồi chia sẻ cho các bạn cách tính bắt quái về ra được cái cung phi cho cung phi của mình để cái cung phi đó về phong thủy đó. chia sẻ các bạn về tử vi trọng đời cho tuổi um, nhân dần 1962 tình duyên sự nghiệp tiền tài trung vận và hậu vận xem nó sẽ như thế nào thì trước khi bây giờ ví dụ ví dụ những bạn là mình thì biết rồi 1962 là nhân dần mình biết rồi nhưng tại sao nó là nhân dần tại sao nó là nhân mà tại sao biết nó là nhân dần thì chia sẻ bạn để cách tính này luôn nhé thì à, chúng ta biết á thì chúng ta đều có 10 thiên can nhé trong tử vi chúng ta có 10 thiên can có 10 thiên can à, chúng ta phải thuộc 10 thiên can thì chúng ta mới biết đó là nhâm hay canh hay là tân hay là hay là kỷ hay là ất hay là đinh đó thì chia sẻ bạn luôn này chúng ta phải thuộc là số con số 0 là canh con số 1 là tân hai là nhâm ba là quý bốn là giáp năm là ất sáu là bính bảy là đinh 8 là mậu và 9 là kỷ từ 0 đến 9 là 10 thiên can nhé đó là 10 thiên can thì ở đây 1962 thì có phải con số 2 đó có phải là nhâm không không là căn một là tân hai là nhâm đó là nhâm mà nhâm gì à, nhâm gì thì các bạn lấy cái lấy cái năm xanh đó lấy 1962 1962 chúng ta chia cho 12 con giáp chúng ta chia cho 12 con giáp đó, chia ra 12 con giáp chúng ta lấy cái con số dư nếu con số dư đó là 6 chia 12 rất có số dư là số 6 số 6 thì chúng ta cộng thêm một tuổi cộng thêm một tuổi mụ đó là số 7 đó là con số 7 nhé là con số 7 rồi tiếp theo thì chia sẻ các bạn luôn thì à, ở đây này à, thân ở nằm đây thân này dậu này tuất này hợi này Đấy, tí này tí là ở đốt à, ở đốt đeo à, nhẫn này Đấy, đây là tí này thì bây giờ số đây là thì à, số 1 là đây số 1 là thân này đấy hai là dậu này ba tuất bốn hợi đấy thì bây giờ bây giờ bây giờ chúng ta là có con số 7 đúng không lấy 1962 chia cho 12 ra con số là con số 6 số dư là số 6 chúng ta cộng thêm một tuổi mụ đó là 7 là con số 7 thì chúng ta chúng ta đếm nhá này một này hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy này bảy thì nó phải nằm ngay à, đốt chỏ này không đây 7 nhá thì chúng ta đếm này à, thân này dậu này tuất này hợi này tý này sửu này dần này có phải là đây là dần không thì đó là nhâm dần số 2 là nhâm đó, giờ là chúng ta biết là nhâm dần đó là nhâm dần 1962 đó là nhâm dần nhá đó là nhâm dần lữ mạng nhá đấy rồi tiếp theo chia sẻ cho các bạn về cách à, tính cung phi nhâm dần nó chia sẻ mà là nhâm dần ở đây là cung sinh là cung cấn này chia sẻ bạn luôn này cung sinh ở đây này các bạn thấy không này cung sinh ở đây là cung cấn nhá nói cái cung cấn đây cái cung sinh này là khi chúng ta mới sinh ra là ở trong sách tử vi nó đã có có cái mệnh sinh này rồi hay cái cung sinh này rồi thế còn cái cung phi nam nữ thì chúng ta phải tính theo bắt quái chúng ta tính bắt quái thì chúng ta phải tính làm sao chúng làm sao chúng ta tìm được cái cung phi đấy nhiều người cứ lấy cung phi này ra để thay cho vào cái tử vi cung sinh là sai nhiều người sử dụng cung sinh để làm cung phi cũng là sai nhé đó cung sinh là khi chúng ta sinh ra là cái cái cung cái cung nó nằm trong ở sách tử vi trọng đời Đấy, còn cung phi thì chúng ta phải tính theo bát quái thì chúng ta lấy chúng ta lấy lấy là một lấy 1962 chúng ta lấy cái năm sinh chúng ta chia cho 9 bát quái phải chia cho 9 còn còn tìm tuổi phải chia 12 đó, mà muốn tìm ờ, cung bát quái chúng ta phải chia ra bát quái là số 9 thì chúng ta lấy 1962 chia cho 9 chia cho 9 này đó chia cho 9 mà nó chia nó chia được có nghĩa là nó chia cho 9 mà nó không có số dư nhé những con số nào mà chia cho 9 chia hết cho 9 mà nó không có số dư thì chúng ta lấy con số 9 chúng ta nói con số 9 là là là, là của cái tuổi này nha là có con số 9 thì con số 9 này chúng ta phải lại phải tra vào bảng chúng ta tra vào bảng để chúng ta biết là cung gì đây mình coi đây nữ ở đây này bạn thấy chưa đấy đây này bảng này các bạn thấy chưa chúng ta chia cho 9 mà chia hết cho 9 nó không số dư thì chúng ta lấy con con số 9 nó làm làm chủ cho nó thì con số 9 ở đây nữ là cung nữ là không tốn này đây đây nữ là cung tốn này nam là cung khôn nó có số 9 nhé đây nữ là cung tốn này Đấy, nữ là cung tốn nam là cung khôn Đấy, thì chúng ta tìm ra được cung của 1962 đó là cung phi đó là cung tốn mộc đó là cung tốn mộc đấy cung tốn mộc à, đấy. thì cung tốn mộc thì thì thì cái tuổi này thì nó nó theo về phong thủy hướng nhà xây thì đó là hướng con nhà hướng đông thuộc đông tứ trạch thuộc đông tứ trạch đây cung tốn nằm đây này cung tốn nó nằm đây nè đấy bạn thấy không cung tốn nó nằm ở đây thì thì tất cả bốn cái màu vàng này là thuộc con nhà hướng đông thuộc đông tứ trạch đó là chắn đông này đấy, đông nam này và chắn nam này và chắn bắc Đấy, đây là bốn hướng của con nhà hướng đông thuộc đông tứ trạch thì nữ ở đây bạn là cung phi là con số 9 là cung tốn nhé, là cung tốn thì đó là là hướng đông thuộc đông tứ trạch là con nhà hướng đông nhé. đó thuộc là thuộc nhà con nhà hướng đông thuộc đông tứ trạch đó thì chúng ta là cung tốn nhé, cung là cung tốn mộc đó cung tốn mộc thì bây giờ các bạn đã biết rồi cung phi à, cung sinh của mình là cung cấn 1962 nhâm dần lữ mạng là cung cấn là là cung sinh Đấy, còn cung phi bắt quái đó là cung tốn mộc cung tốn nhá con nhà hướng đông thì bây giờ thì các bạn cũng đã đã hiểu rồi đã biết cách tính rồi đã biết tìm cái, cái, cái, năm sanh tìm ra tuổi rồi tìm ra thiên can rồi tìm được cung phi bách cung phi nam nữ luôn rồi biết luôn về phong thủy luôn rồi con nhà hướng đông luôn rồi đó rất là dễ nhá thì bây giờ về tiếp theo mình chia sẻ cho các bạn về tử vi trọng đời nhé tử vi lý số trọng đời cho cái tuổi uh, nhâm dần 1962 này nó nó sẽ diễn biến ra làm sao nhé thì tử à, nhâm dần 1962 nữ mạng là cung cấm mạng là mạng bạch nạp kim đó. chân đèn bằng nó chân đèn bằng vàng đó. bạch nạp kim là chân đèn bằng vàng đấy. xương con cọp tướng tinh con ngựa bà cửu thiên huyền nữ độ mạng nhé rồi chia sẻ cho bạn nhâm dần nữ mạng này về cái đường tình duyên của mình nhé đường tình duyên duyên mình sẽ trải qua như thế nào thì chuyện nhân duyên của của nữ nhâm dần thì được phân ra làm ba trường hợp phân ra làm ba trường hợp ai mà sanh vào tháng 1 tháng 4 âm lịch thì chuyện tình duyên có thể thay đổi đến 3 lần thay đổi chuyện nương duyên đến 3 lần nương duyên ở đây á, như thế này ví dụ như là có thể là yêu đương có thể là nam nữ yêu đương nhau yêu nhau trong một qua một thời gian rồi chia tay nhau đó cũng gọi là một mối lương duyên đó chúng ta yêu nhau rồi chúng ta chia tay nhau đó cũng gọi là một mối lương duyên hoặc là chúng ta kết hôn với nhau rồi chúng ta ly hôn đó cũng là một mối lương duyên nhé đó thì là ai sanh vào tháng 1 tháng 4 âm lịch mà tuổi nhâm dần là sẽ có 3 lần thay đổi về đường đương duyên nhé Thế còn ai mà nhâm dần mà sinh vào tháng 2 tháng 5 tháng 8 tháng 10 tháng 12 âm lịch thì thì sẽ có hai lần thì sẽ có hai lần thay đổi về đường đương duyên nhé rồi thế còn nhâm dần mà ai mà hạ sanh vào tháng 3 tháng 6 tháng 7 và tháng 11 âm lịch thì đường tình duyên của tuổi này vô cùng là viên mãn và hạnh phúc không có sự thay đổi nào trong cuộc hôn nhân nhé đó là ai ai sanh vào tháng 3 tháng 6 tháng 7 và tháng 11 âm lịch mà tuổi nhâm dần thì không bị thay đổi về đường lương duyên nhé chia sẻ cho tuổi nhâm dần nữ mạng này luôn về cái đường gia đạo và sự nghiệp gia đạo thì có nhiều xung khắc không mấy thuận hòa tình duyên gặp nhiều gian truân chắc chở vào tiền vận và trung vận sang hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc công dân sự nghiệp thì vô cùng rộng mở và sáng lạng vào tiền vận và trung vận sự nghiệp được toàn vẹn vào năm 30 tuổi tài lộc vượng phát nhé vào năm 30 tuổi thì có thể, có thể nói là là công dân sự nghiệp được ổn định nhé rồi chia sẻ cho tuổi nhâm dần với cái tuổi hợp làm ăn để mọi chuyện được suôn sẻ thuận lợi thu về nhiều lợi nhuận thì người nữ nhâm dần nên kết hợp làm ăn với những tuổi như là giáp thìn mậu thân căn tuất có như vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng thành công ít trở ngại tiền vào như nước mưu sự đều thành nhé rồi chia sẻ cho cho các tuổi nhâm dần nữ mạng những năm khó khăn nhất trong cuộc đời của mình thì nữ mạng nhâm dần có đại hạn vào các năm như 23 25 29, 34 tuổi vào những năm này mọi chuyện sẽ gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Vì vậy bạn cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình nhé. Bạn nên tránh hùn vốn, kinh doanh hay cộng tác thực hiện những dự án lớn nếu không có nếu không nếu không thì à, công sức bỏ ra như là đổ sông đổ biển đó, vào những năm 23 25 29 và 34 tuổi nhé nếu chúng ta mà cố tình mà đầu tư vào một cái dự án gì lớn đó thì nói chung là công sức tiền tài ta như đổ sông đổ biển nhé nữ mạng nhân dân cũng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân để đề phòng ốm đau bệnh tật bất ngờ xảy đến nhé rồi chia sẻ cho bạn luôn về cái khung giờ hoàng đạo của chúng ta xuất hành mỗi một người đều có cái khung giờ hoàng đạo riêng của tuổi chúng ta để chúng ta xuất hành làm sao cho phù hợp để chúng ta đem lại nhiều may mắn cát tường đại cát đại lợi cho ta nhé thì những tuổi nhâm dần thích xuất hành thất nhé xuất hành vào những là giờ chẵn ngày chẵn và tháng chẵn luôn ngày chẵn giờ chẵn và tháng chẵn nếu xuất hành vào đúng thời điểm này bạn sẽ gặp được nhiều suôn sẻ may mắn tránh được bất chắc xui xẻo mọi việc như ý muốn thu về nhiều tài lộc thành công nhé Đấy. rồi chia sẻ cho tuổi nhâm dần 1962 về diễn biến từng năm thì cái diễn biến của mình nói chung là năm 1962 mà năm 2019 trừ đi 1962 đó là 57 57 cộng cho 1 là 58 có nghĩa là 58 tuổi nhé năm 2019 là, là tuổi nhâm dần là 58 tuổi 58 tuổi thì bây giờ mình chia sẻ luôn thì mình chia sẻ từ năm 41 đi nhé thì từ ờ, năm 41 tuổi đến 45 tuổi đây là khoảng thời gian khá bình lặng yên ổn công việc sự nghiệp chỉ ở mức trung bình đặc biệt cần có kế hoạch chi tiêu quản lý tài chính thích hợp Đấy, tránh tiền thất thu và không không được hùng vốn làm ăn hay giao thương với bất kỳ ờ, mối ngoại giao nào không thì sẽ bị ảnh hưởng đến tiền tài của chúng ta có nghĩa là từ năm 41 đến năm 45 tuổi trong khoảng thời gian này nói chung là nó khá là bình lặng bình ổn thôi nhưng chúng ta trong thời gian này chúng ta không không lên là đầu tư lớn có nghĩa là không nên đầu tư lớn vào bất kỳ việc gì không nên hùng vốn làm ăn gì với ai cả để tránh được cái xui xẻo của chúng ta từ năm 41 đến 45 tuổi nói chung những năm này nói chung là về sự nghiệp nó không được tốt nên chúng ta hạn chế hùng vốn làm ăn gì đó nhé rồi tiếp theo từ năm 1946 đến 50 tuổi thì nhiều chuyện vô cùng hay đẹp sẽ đến với bạn vào những năm này có nhiều thuận lợi trong giao giao thiệp tài chắn nếu bạn tính toán nhận thức đúng đắn sẽ thu được nhiều tiền tài nhờ đó cuộc đời sẽ được vinh hoa vinh hoa phú quý nhé đấy tất nhiên là từ năm 46 đã trải qua 41 đến 45 tuổi là những cái năm bình thường không được tốt về đường sự nghiệp thì thì bước bước đầu vào từ 46 đến 50 tuổi thì cái con đường và sự nghiệp của của tuổi nhâm dần là cực kỳ là sáng lạng nhá cực kỳ là tốt phú quý đại cát đại lợi nhá rồi tiếp theo từ 51 mà đến 55 tuổi thì mọi chuyện trong những trong những năm này thì ở mức gọi là trung bình khá bạn sẽ cần đến sự trợ giúp của những người thân trong gia tộc của mình bạn cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề là tài chánh và sức khỏe của bản thân để đề phòng hao tốn ốm đau bệnh tật nhá không đau bệnh tật đấy rồi tiếp theo từ năm 1000 từ năm 56 à, tuổi đến 60 tuổi thì mọi sự đều bình thường không có biến động quá lớn hay hay là nghiêm trọng gì cả đấy, cuộc sống có nhiều niềm vui từ từ tài vận đến sức khỏe chứ nghĩa là năm 16 cho đến 60 à, tuổi nghĩa là hiện tại bạn đang trong giai đoạn này nói chung là bây giờ rất là bình thường và ổn định Đấy, và nói chung là về về về tiền tài nói chung là cũng đủ đủ chi tiêu đủ xài nhé về sức khỏe và gia đình cũng nói chung là cũng đang thuận lợi nói chung là hiện tại vẫn là vẫn là rất là đang, đang thuận lợi nhé đấy rồi tiếp theo chia sẻ bạn về cái ờ, thơ vận mệnh của mình nhé của tuổi nhâm dần thì ờ, nhâm dần cung cấn mạng kim lá vàng tây trắng dễ gì tìm ra nếu người sinh thuận mùa thu là người tốt số được phần giàu sang đông xuân ở mức trung bình nếu mà mùa hạ là mùa lỗi sinh số này tuổi nhỏ khó nuôi ốm đau bận tật triền miên nhiều ngày lớn lên y nọc đủ đủ dùng không dư chẳng thiếu ung dung thanh nhàn nữ nhân sau số nhân người gặp chồng hiền đức phải thời nhịn ngay làm ơn cho bạn chẳng lại bạc tiền trợ giúp có ngày hại ta anh em cũng chẳng thuận hòa tuổi nhỏ tự lập tuổi già hiển vinh Đấy thì tổng quan về cái tuổi nhâm của tuổi nhâm dần này thì à, con gái nhâm dần thì phần đông là khó ở đời một đời người nên là khó ở được một đời chồng nhá phải cắt trở về lợi duyên rồi sau mới gọi là tái hợp đấy tánh người thì lóng lẫy như tánh đàn ông nhưng à, cũng mau nguôi hay nói những điều dữ nhưng mà trong lòng thì à, rất là hiền hậu có nghĩa là miệng thì dao à, găm nhưng trong lòng thì bồ tát nhá đấy thì à, tánh hay à, đa nghi nhưng nếu đã chịu lập gia đình thì khó ai ngăn cản được có nghĩa là muốn đã quyết tâm mà lập gia đình thì nói chung là người nhà ngăn cản thì cô này vẫn quyết tâm lấy một người chồng theo ý muốn của mình nhá Đấy, nếu người nào săn nhầm vào mùa thu và mùa đông thì được số giàu sang phú quý nhớ số tuổi và mạng có khách nên là lúc nhỏ thường hay bị bệnh hoạn đau ốm gian nan đấy nhưng số này trường thọ hậu vận mới được an cư đậm mới được an cư thảnh thơi nhé đấy thì uh, qua phần tử vi thì cho thấy là tiền vận nữ mạng nhân dần phải trải qua nhiều vất vả trong cuộc sống sang trung vận thì tình duyên có nhiều thay đổi đến hậu vận mới được gọi là bù đắp sống trong thanh nhàn hạnh phúc nhé. tiền tài phát triển mạnh mẽ trung vận tạo tiền để cho cuộc sống ở hậu vận được đầy đủ Đấy, thì à, cái số này hưởng thọ tầm khoảng 72 đến 80 tuổi thì à, chúng ta có thể làm tùy theo chúng ta à, ăn ở rồi làm việc nhiều việc tốt nhé giúp giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn thì tự khắc nó sẽ được gia tăng tuổi thọ nhé đấy. đấy thì thì đó mình đã chia sẻ xong cho tuổi nhâm dần 1962 nữ mạng nhé. nói chung về cái phần lương duyên thì nó hơi bấp bênh nhá thì còn cái ở, ở trung vận thì nói chung là nó cũng gặp nhiều khó khăn chắc trở nữ thì nói chung là tánh tần hay nóng nảy nhá nóng nảy giống như đàn ông vậy đấy miệng miệng thì nói dữ nhưng là lòng thì rất là nhân từ nhá Đấy. Thì nói chung là về hậu vận thì được cái là là, là, là, là, là được thảnh thơi an nhàn nhé hậu vận thì tốt về hậu vận thì tốt nhá thì đó thì mình chia sẻ cho bạn về tử vi à, trọn đời của con nữ nhâm dần để các bạn biết trước về cái à, cái à, những năm tiếp theo chúng ta diễn biến ra sao thì chúng ta biết trước chúng ta phòng chắc chắn Đấy, năm nào tốt chúng ta phát huy nhá đẩy nó lên còn năm nào nó xấu thì chúng ta có thể cầm cự hoặc là giảm bớt đi làm nó, nó cãi lại nó cãi biên lại để cho nó hạn bớt đi cái hạn xấu nhá thì đó thôi mình cũng xin ờ, chấm dứt video tại đây nhé và xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và đăng ký kênh chia sẻ clip cho mình nhé để cần được phát triển đấy rồi xin chào tạm biệt các bạn